Xin chào anh em, thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục làm cái video để giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em ra sòng sới, sân chơi lớn, đấu trường để cho anh em à, đi đánh tài xỉu, lắc tài xỉu một cái bộ hột hoàn toàn là không tăng tích đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 đây là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi thì cái bộ hột 2020 này nó là mưa gió năm vừa qua anh đã sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em cũng không còn xa lạ gì và một số anh em cũng đã nghe tên cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi đấy thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này của bên cơ sở bên tôi hoàn toàn là không tăng tích tôi có thể bao cho anh em ăn thua trẻ hột và cái bộ hột tài xỉu 2020 này khi mà anh em lắp ở ngoài sòng chơi thì cái bộ hột nó sẽ chạy 5 năm cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ đi đều anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn đấy, lên tài xuống xỉu anh em có thể điều khiển cái bộ hồ tài xỉu này nó theo ý muốn của của anh em và cái bộ hồ tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi rất là khó có thể đoán những cái thế hột hay là cách mà cái bộ hồ tài xỉu nó đi anh em thầy thợ hay là tay con cực kỳ là khó đoán những cái thế hột khi mà anh em lắp về phần tăng tích của nó thì tôi sẽ bỏ qua để tôi tiết kiệm thời gian cho anh em để cho anh em cảm nhận trước tiên là cái độ hiệu quả khi mà anh em sử dụng cái bộ hồ tài xỉu 2020 của bên cơ sở của tôi anh em ra sòng sới anh em đi lắc đó, bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hồn tài xỉu 2020 này anh em nhé một một bốn đó, lên tài ba bốn bốn xuống xỉu đúng không ạ bộ hột đi rất là đều và cái thế hột đi rất là khôn cực kỳ là khó đoán anh em nhé 556 lên tài xuống xỉu à, chén này nó lên bão lục thì chén này nó đã ở tài một chén này đấy thì anh em để ý cái bộ hồ tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi nó lên đôi lên cặp rất là nhiều để nó ra những chén bão cái à, tỷ lệ bão của bộ hồ tài xỉu 20 này 20 của bên cơ sở bên tôi là một phần tiết yếu của bộ hồ cái điều quan trọng ở một cái bộ hồ tài xỉu để cho anh em ra sòng sới anh em đi lắc là một cái điều không thể thiếu là những cái tỷ lệ bão Đấy, chén này tôi sẽ trả cho anh em chén xỉu nhá chén sau tôi sẽ xuống chén sau này tôi sẽ xuống xỉu cho anh em hai ba năm Đấy. thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn hai ba năm này bắt buộc phải giữ được xỉu này thì mới ăn ăn tiền Đấy, thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em luôn hai ba năm giữ xỉu luôn này đó. 144 lên cặp rất nhiều nha anh em nhé tiếp tục giữ xỉu 123 234 lên sạch tiếp tục vẫn là xỉu 134 đi đúng một hồ duy nhất nha anh em nhé về 144 đúng không anh em Đó, 122 lên cảm rất nhiều Đấy, bộ đi rất là khôn anh em thầy thợ hay tài còn rất là khó đoán Đó, chén này lên tài 155 này tôi giữ luôn tài cho anh em vài chén nha anh em nhé chén này lại về bão nhưng mà nói lại là, là bão nhị anh em nhé Đó, xin lỗi anh em chén sau tôi sẽ lên tài và giữ lại tài cho anh em nhé 446 tiếp tục giữ tài lại cho anh em này 346 đúng không anh em tiếp tục giữ tài 553 Đó. 356 đúng không anh em 246 tiếp tục vẫn là tài Đấy, dạ, test cho anh em một chèn cuối cùng này Đó, vẫn là tài anh em nhé Đấy thì vừa rồi anh em tham khảo cái video này của tôi thì anh em cũng cảm nhận được là cái bộ hồ tài xỉu 2020 này nó như thế nào đó anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hồ tài xỉu 2020 này để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi để nó hỗ trợ cho anh em 7 80 phần trăm tỷ lệ chiến thắng thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em kết bạn Zalo gọi số điện thoại trực tiếp tôi là Sơn Tài Xỉu em có thể lên trực tiếp cơ sở bến xe miền Tây để anh em được mua cái bộ màu tài xỉu 2020 này thì thời lượng video cũng không cho phép nhiều thì à, anh em nhớ đăng ký kênh để anh em theo dõi những video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2021 thì à, video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em